Tìm đâu được nhà liền kế ô tô đỗ cửa dọn về ở ngay sổ đỏ Hà Đông trao tay thì có ngay trong video này nha quý vị Với cái căn nhà này thì giá chỉ có 2 tỷ đồng thôi Diện tích 30 cho tới 32 mét vuông Hướng nhà Đông Bắc là thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngọc Anh sẽ quay và review cho quý vị một trong ba căn nhà này với cái thiết kế tương đối là hợp lý, tối ưu công năng sử dụng, vị trí giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý khách hàng đi làm ở đâu, phù hợp với quý khách hàng đi làm ở khu vực Hà Đông, đi làm ở khu vực Trương Mỹ. Với cái căn nhà này cách với lại trục đường quốc lộ 6 500m, cách bến xe nghĩa 2,5 km giao thông đi lại rất là thuận tiện nha quý vị và với cái căn nhà này nói sẽ review ngay lập tức cho quý vị giá bán 2 tỷ thôi và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng không ạ có hỗ trợ vay vốn ngân hàng hỗ trợ bao nhiêu ạ hỗ trợ căn nhà này tối đa khoảng tầm 1 tỷ 2 tiền ngân hàng như vậy quý vị có thể chi trả trước bao nhiêu 800 triệu tiền mặt là quý vị có thể sở hữu trong bánh ngôi nhà này rồi với cái căn nhà thiết kế 30 mét mặt tiền của ngôi nhà thì thiết kế là cái căn nhà này mặt tiền được 4 mét với cái cửa chính thiết kế hai lớp cửa bên ngoài cửa sắt sơn tĩnh điện bên trong cửa nhôm hệ việt pháp với cái thiết kế sổ đỏ đầy đủ hồ sơ điện nước đầy đủ căn nhà này theo đúng như hiện tại quý vị dọn đồ về và ở được ngay sổ đỏ trao tay về ngay ở, ở trong này rồi nhá với cái phần à, mặt tiền của ngôi nhà tương đối rộng ngoài cái phần thiết kế cửa chính thì ở đây thiết kế cho quý vị một cửa sổ phụ nữa tương đối là đầy đủ hướng nhà đông bắc cũng khá là mát quý vị nào đang hợp với hướng đông bắc tìm cái căn nhà thiết kế mỗi một tầng một phòng thì đừng rời mắt khỏi video này còn nếu như quý vị mà muốn tìm tầng 2 phòng thì Ngọc Khánh vẫn đang còn rất là nhiều căn quy căn thì hiện tại giá bán từ 1 tỷ 800 triệu đồng ở khu vực Hà Đông thôi quý vị nhé tất nhiên 100% giá đấy cả nhà cả đất sổ đỏ phải đầy đủ có hỗ trợ vay vốn ngân hàng pháp lý phải chuẩn chỉnh ngoài ra đây phần tầng một của ngôi nhà là phần phòng khách hoàn thiện cơ bản vali về và ở được ngay đây là cái phần thiết kế tầng 1 phòng khách gạch lát nền kích thước gạch 60 60 hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng với cái phần không gian phòng khách này tương đối rộng cái ưu điểm của ngôi nhà này đường ngõ thông thoáng với cái căn nhà này thì ô tô có thể đỗ vào tận cửa và đây là cái phần thiết kế phòng bếp của ngôi nhà với cái phần không gian phòng bếp cũng hoàn thiện chỉnh chu cho quý vị tủ bếp này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 hợp với công năng với một cái căn diện tích nhỏ 30 mét nhưng mà thiết kế sao cho được ba phòng ngủ thì cái căn nhà này thiết kế đúng tương ứng với lại cái công năng đó. Tầng 1 của tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, tầng 2 thiết kế cho quý vị là một phòng ngủ rất là rộng, cửa sổ thông thoáng, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ rồi. Đó. Đây là phần ở trên cái tầng 2 phòng ngủ vuông vắn dễ dàng kê đồ nội thất tầng hai được thiết kế cho quý vị một tầng một phòng rất là rộng phòng này thì quý vị có thể sử dụng hộ gia đình ở à, phòng là phòng chung này hoặc là phòng bố mẹ còn con cái thì chúng ta sẽ lên trên tầng 3 đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 2 của ngôi nhà đây tương đối là rộng rãi đáp ứng đầy đủ những cái thiết bị vệ sinh tối ưu nhất cần sử dụng ở trong một cái phòng vệ sinh đầy đủ bồn cầu vòi xịt rồi là lavabo đó và mời quý khách hàng theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé và quý vị ơi ngọc ánh đang đứng ở phía tầng 3 của ngôi nhà với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế công năng như sau đây là phần phòng vệ sinh của người ạ sử dụng cho hai phòng ngủ đây là hai phòng ngủ hai bên em mọi người nhá một phòng ngủ hướng ra phần làm ngõ chợ trường phường trạm đầy đủ cho quý vị đầy đủ hết chợ trường phường trạm à, siêu thị cũng như là đi lại giao thông cũng tương đối là thuận tiện giá bán rất là hợp lý mọi người ơi phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng đó như vậy nên trên cái trang ba của ngôi nhà của anh đã review cho quý vị được ba phòng ngủ rồi công vâng, năng sử dụng rất hợp lý tầng một phòng khách phòng bếp đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong ở trên cái phía phòng ngủ ở trên tầng 3 này chia ra hai phòng thì nó có hơi nhỏ một chút tuy nhiên nó phù hợp với cái công năng và phù hợp với hộ gia đình ví dụ như mà mọi người có thiết kế phòng riêng cho con cái thì cũng khá là hợp lý và mời quý vị quay lên khám phá tầng 4 tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé và với phần tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một cửa sổ trời ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang toàn bộ hệ thống tay vịt cầu thang của cái căn nhà này từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ trên với tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng thờ à, và phần còn lại là thiết kế đồng hình sân phơi đây với cái sân phơi này rất là rộng đây quý vị có thể đứng ở từ vị trí ngôi nhà này quan sát xung quanh hàng xóm dân cư đông đúc giao thông đi lại thuận tiện đã bán 2 tỷ cho một ngôi nhà cả nhà và đất chắc là nhiều cái hàng nghĩ là sao nhà Hà Nội nó rẻ thế nhỉ sao mà lại có cái giá đấy được chắc là các bạn này câu like câu view nhưng mà anh chia sẻ là không câu like không câu view vị trí đi lại phù hợp với quý vị đi làm ở đâu thì Ngọc Ánh đã chia sẻ cho quý vị rồi chứ quý quý vị đừng có mà cầu giấy mà đến đây là thì nó phải tầm 17 18 cây thì tương đối xa cho nên là ngoài đã chia sẻ rồi phù hợp với quý vị đi làm ở đâu mọi người có thể alo trực tiếp cho nhà tốt để được tư vấn và hỗ trợ đi xem nhà chọn lựa cho mình được những căn nhà ưng ý nhất nhé xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo